Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay, ngày 2 tháng 9 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022 đã trở lại với chủ đề Khát vọng Việt Nam. Dựa trên tinh thần xuyên suốt trong hơn một thập kỷ qua là tình yêu quê hương đất nước, năm nay chương trình có những tiết mục tôn vinh đội ngũ y bác sĩ, những thiên thần áo trắng đã sát cánh cùng người dân trong những tháng ngày gian khó của đại dịch đồng thời cũng cho thấy tinh thần của một Việt Nam vươn lên với khát vọng trở nên hùng cường, thịnh vượng. Khát vọng là chúng ta vượt qua đại dịch để hồi phục, để phát triển và việc đấy chúng ta đã thành hiện thực. Khát vọng thứ hai, khát vọng lớn hơn nhiều là chúng ta cần có khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045. Cùng với mạch nội dung trên báo Vietnamnet thì mong rằng chương trình hòa nhạc điều còn mãi này sẽ góp phần thổi bùng lên khát vọng trong mỗi người dân Việt Nam về việc chúng ta sẽ trở thành nước phát triển, trở thành nước hùng cường thịnh vượng. Hòa nhạc quốc gia Điều Còn Mãi năm 2022 tiếp tục được dẫn dắt dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, người đã đồng hành cùng với chương trình trong nhiều năm qua. Sau hơn 2 năm trở về Việt Nam, tham gia vào chương trình Điều Còn Mãi 2022, nó thật là xúc động vì chúng ta đã qua một cái đại dịch rất là lớn với cái chủ đề là khát vọng Việt Nam, chúng tôi cũng chọn bài một cách hết sức cẩn thận. Nó bao gồm rất nhiều những cái tác phẩm đặc biệt chủ đạo là nói về Bác Hồ, về tình yêu đất nước. Với sự tham gia của nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc trưởng Lê Phi Phi và giám đốc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam Trịnh Tùng Linh trong ban cố vấn, nội dung chương trình đã có những thay đổi mới mẻ và nhiều sáng tạo. Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng được phối khí mới như Giáng đứng Việt Nam, bài ca Hy vọng, Hà Nội ngày trở về, bài ca Người chiến sĩ áo trắng và Hoa huệ trắng. Những sáng tác gần đây được giới trẻ lựa chọn như bài Con cò hay Sống như những đóa hoa cũng được đưa vào chương trình. Có thể nói, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022 là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, nơi những giá trị vững bền cùng năm tháng hòa cùng làn gió mới mang hơi thở thời đại. là cầu nối nghệ thuật trong dòng chảy thời gian, điều còn mãi là sân khấu của nhiều thế hệ ca sĩ kỳ cựu, đồng thời là không gian nghệ thuật để nhiều gương mặt trẻ được khẳng định tài năng của mình. Ca sĩ Mỹ Anh, 20 tuổi, là một nhân tố mới trong chương trình âm nhạc mang tính hàn lâm này. Ngoài ra, Điều Còn Mãi 2022 có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới âm nhạc như Thanh Lam, Tùng Dương, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mát, Trần Trang, Trang Bùi, trong chương trình ờ, Thanh Lam được ờ, được chọn hát bài Giáng đứng Việt Nam. Đó là một bài hát ờ, Lam nghĩ rằng là rất là thật ra rất là khó hát bởi vì nó cái cái cái bạn phải tải được cái hào hùng, cái khí phách, cái sự tri ân cũng như lòng yêu nước trong cái bài hát của mình. Trong mùa thu vàng, mùa thu của tình yêu và hy vọng, Hòa nhạc quốc gia Điều Còn Mãi năm 2022 với chủ đề Khát vọng Việt Nam do báo Việt Nam Net tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông là chương trình nghệ thuật dành cho hàng triệu con tim hướng về Tổ quốc trong ngày đại lễ. Nơi mỗi người con đất Việt nhìn lại những năm tháng hào hùng để thấy thêm tự hào về đất nước, quê hương. Và ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức phần 2 của chương trình Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022 với chủ đề Khát vọng Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng chương trình hòa nhạc Điều còn mãi hơn 10 năm trước, những người làm chương trình luôn muốn giới thiệu tới người yêu nhạc những tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc truyền thống như là một cách để giữ gìn, nâng niu âm nhạc cổ truyền, đồng thời thổi vào đó làn gió mới với phong cách trình diễn hoàn toàn mới của dàn nhạc giao hưởng. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Dân ca quan họ, xe chỉ luồn kim, truyền thể cho dàn nhạc giao hưởng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, biểu diễn dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi. Kính thưa quý vị, bên cạnh những tác phẩm kinh điển trong kho tàng nhạc Việt, điều còn mãi cũng luôn bắt kịp thời đại qua việc giới thiệu các tác phẩm trẻ của những tác giả trẻ. Họ chính là sức sống, tương lai của đất nước với triết lý sống giản đơn mà đẹp đẽ. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Sống như những đóa hoa, sáng tác Tạ Quang Thắng, phối khí Lưu Quang Minh, biểu diễn ca sĩ Mỹ Anh cùng giàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi. so thưa quý vị, Mỹ Anh, một ca sĩ còn rất trẻ, đại diện cho các ca sĩ trẻ sinh sau năm 2000. Cảm ơn Mỹ Anh. Kính thưa quý vị, hai tiếng Việt Nam thật giản dị mà vô cùng thiêng liêng, chứa được trong đó là tình yêu và niềm tự hào vô hạn về dân tộc, về tổ quốc. Trải qua nhiều thăng trầm, gian khó, con người Việt Nam ngày càng mạnh mẽ tiến lên cùng nhau xây dựng đất nước phồn thịnh. Dù đi đâu, dù làm gì, hai tiếng Việt Nam vẫn mãi thiêng liêng trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, âm nhạc nhạc sĩ Chu Minh, lời thơ Hoàng Trung Thông, phối khí nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, biểu diễn ca sĩ Đào Mác và dàn nhạc phẩm Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi. đánh súng những đoàn quân vượt lên báo táp đã trăm lần mang cả bốn ngàn năm và trận thắng cho việt nam bước vào trận đánh với tâm hồn thanh xuân sôi sục tự hào như thác lũ quý vị, tình yêu chính là sức mạnh tinh thần giúp chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù. Trong những năm tháng chiến tranh, tình yêu của những chàng trai cô gái được đặt trong tình yêu đất nước với khát vọng hòa bình để rồi cùng nhau xây dựng một tương lai giàu đẹp. Tình yêu ấy sẽ chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Đó là một tình yêu nồng nàn, tha thiết từ tiếng gọi của Tổ quốc. Tác phẩm Đất nước tình yêu sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, phối khí nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, biểu diễn ca sĩ Phạm Thu Hà và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi. Kính thưa quý vị, nét đặc biệt của điều mãi năm nay chính là chuyển thể một tác phẩm dân gian đương đại lên sân khấu hòa nhạc. Con cò đối với người Việt gắn với hình ảnh lầm lũi, gian khó. Nhưng con cò trong tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hà An lại khát khao bay đến những chân trời mới, bay về phía mặt trời. Đó cũng là biểu trưng cho ý chí mạnh mẽ vươn lên của người dân Việt Nam. Trở lại với sân khấu Hòa nhạc quốc gia đều còn mãi năm nay, ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của anh bấy lâu. Con cò, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An với phần phối khí của nhạc sĩ Quốc Trung. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào có ơi có hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế có ơi lặn lội thức đợi mẹ về mới yên lòng hơi à ơi thôi về con ơi có cơn sóng ập đến rồi sao cầu vượt gió trải rộng cánh bay bay về phía mặt trời bầu trời rộng lớn lòng người rộng lớn đàn cò vút lên bay về phía chân trời cò ơi thương những đêm lấm buồn đen để sáng nay khi mặt trời thức giấc lũi canh ba thực giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào có ơi có hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế có ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng hỡi à cỏ ơi thôi về cỏ ơi kìa có cơn sông ập đến rồi sớm đông mùa dục ba tươi sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát Thưa quý vị, tác phẩm Biển hát chiều nay không chỉ là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp của biển đảo Tổ quốc thiêng liêng, mà nhạc sĩ còn gửi gắm trong đó triết lý về sợi dây liên kết giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Nhạc sĩ Hồng Đăng từng nói, tâm hồn người Việt cũng giống như bãi biển sớm mai, trong trẻo, tinh tươm, dẫu trải qua bao sông tố, vẫn đè nén những đau thương để bật lên đức tính, nhân hậu, vị tha. Mỗi người dân trước những biến cố lớn lao của đất nước vẫn dịu dàng tìm ra con đường chân lý, hòa bình. Tác phẩm Biển hát chiều nay, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng, phối khí nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, biểu diễn ca sĩ Đào Tố Loan và giàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi. âm thanh mới ngân vang trong dòng tên Tổ quốc, đang truyền dung tiếng vang. Non sông yêu dấu của ta, ngàn đời vinh quang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những âm thanh thiêng liêng và tự hào nhất trong mỗi chúng ta chính là Tổ quốc Việt Nam. Khi những giai điệu này cất lên, dù ở phương trời nào thì những người con Việt Nam đều một lòng hướng về Tổ quốc. Tác phẩm Em có nghe âm thanh ngày mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn An, phối khí nhạc sĩ Lưu Quang Minh, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, hợp xướng nữ nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và giàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi. sông tố năm xưa ta thầm mơ ngày mới sông bình minh sáng ngời hôm nay non nước của ta tươi đẹp bao la khắp biển trời chung một tổ quốc việt nam Kính thưa quý vị, cũng vào ngày này hơn 50 năm trước, Bác Hồ kính yêu đã đi xa. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người là di sản vĩ đại, thiêng liêng. Người dấn thân để tranh đấu cho độc lập tự do, người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân, người hy sinh cả cuộc sống riêng tư để hóa thân vào dân, vào nước, vào tổ quốc, và nhân loại. Thế hệ trẻ hôm nay với trái tim nhiệt huyết và đầy lý tưởng đang tiếp bước lời dạy của bác. Tác phẩm Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh, phối khí nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Lê Phi Phi.